ok chưa được rồi à, lâu không chơi rồi nó hơi bị quên một tí nhở. Ây, được hai quả trứng này ờ bây giờ hiện tại đang là 6 giờ sáng mà mình chuyển hết đồ ra ngoài trời mưa và đã thu hoạch được cây rồi lấy kiếm phải phạt à chết con mẹ rồi bán cụ cái liềm đi rồi giờ không có liềm để thu hoạch trời đất sáu hạt giống gì đây đào mấy ô đất lên trồng nốt này có năm cái à đây có bốn ô mở ờ, nhạc chiêu mà nhỉ sao nhạc bốc tê nhỉ Rồi, tiện thể cuốc hết đất lên này Phải đi mua cái liềm thôi Cái gì đây But mình vừa nhặt được cái gì nhỉ? Ở đâu ấy nhỉ? À, giày cũ à? Dùng được Nếu dùng được Bitch, I'm humbling, keep mumbling I'll keep doubling, you keep bluffing You've got nothing, I'll keep hustling hóa đâu sai bán em cái liềm nào ui rồi hai lốp đi à được rồi chưa nhé, lần sau đừng bán đi mình cứ nghĩ cái kiếm nó cùng chức năng với cái liềm nhưng mà không được sắp hết ngày rồi chưa làm được cái quần què gì một đống nhiệm vụ đây medicine một uh, ờ, và mua thuốc à rồi thu hồi cá Ok, toàn ớt này Hết sống rồi Đồ khá nhiều rồi ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty ain't nobody able to quả non phân loại quả kiểu này nữa nhỉ cà chua quặng gỗ này Mọi người hơi bị nhiều đồ giày cũ này không biết để làm gì không nhỉ bán cũ đi à, cái máy bán này mình không đào về nhà được mình kiếm sắt thôi, bán bố kiếm đồng đi thôi Bán mẹ lên giày cũ đi Ủa, ờ, cơ bản thế đã Medicine Thuốc Lọc cực Không phải lên bệnh viện ngủ à Cái này là nhà của con bác sĩ Là thằng bác sĩ top man Every single drop got me feeling awesome I'm about to pop, started from the bottom, yeah I wanna Xịn à? I'm cold inside Give all I have just to feel alive I fight to live Đây mình thấy dấu chấm than ở đây Oh, ở đây đây đây đây đây rồi à, nhiệm vụ mới à Đấy, nhiều nhiệm vụ lắm rồi chưa làm được cái nào luôn á nhiệm vụ này ngày cuối này chưa làm được này monkey banana à Thế sẽ phải đi đi đi đi, đi qua bên này để đánh oh, ở đây lại có chấm than nhưng mà không thấy người đâu nhỉ đây rồi monkey banana gì, 10 10 cái banana gì, bọn mình này farm luôn mấy nhiệm vụ có ngày này chắc là không làm nữa không kịp rồi chết mẹ bao nhiêu giờ nhỉ 11 giờ trưa mười một khí là phải đi kịch bên phải yeah. Dạ, tí chết phang bọn khỉ nó thôi mình có trưởng mà nhỉ một hit hai hit ba hit bốn hit easy man mày bướng à trưởng khỏe hơn nhiều Yêu, mà, Khỉ ném chuối mình cũng đau phết nhở, sáu máu đấy Không thể đùa được một hit ăn táo này một hit ờ ra chuối à ui giời ơi một hit ui à đánh đau thế nhở tám quả rồi khá là rẻ trưởng hết bao nhiêu 3 mana bắn tetbo hai hit trên một bé rồi té rồi I won't stop till I hear him say đang đứng giữa cầu này nhỉ làm quen ngay à, chuột mình đâu rồi làm quen ngay kỷ niệm thằng này con cua đi à, thành phẩm mơ ok Ok, mấy thằng lính này quan thua, không chịu nhận nhận quả. Hồi mana. Ờ, à, cho hồi này. Lấy tiền đi nhở Kinh nghiệm được 35 mà ít Quá ít Necklack Vòng cổ à Pop necklack lấy đâu vậy năm cái chưa biết tìm ở đâu luôn Water flower outside Kitty House Kitty House Ở chỗ nào nhỉ Garden Left 5 Leaf 4 Ôi có nhiệm vụ Là nhiệm vụ hầm mỏ à 3 ngày Olic Pike Restore tại 3 giờ chiều ok tặng qua bác sĩ này bác sĩ một quả cà chua à không đéo đéo đéo ừ, cho lụa đi có vẻ hữu dụng này ờ à, đéo tăng ấy à đéo tăng độ thân thiện à lừa rồi Glorious Crystal Uầy, không biết phải xuống tầng bao nhiêu nhỉ? Xuống đến tầng 5, tầng 6 thì mới nhặt được uh, được pha lê lửa. Cái Glory Red này, pha lê này thì không biết là phải xuống đến tầng hầm thứ mấy thì. đi sau rất nhiều nhiệm vụ mà không biết làm medicine medicine giao cho thằng này à hay là lấy ở chỗ thằng này nhỉ từ vào bệnh viện vào bệnh viện phát nào hospital mình để thời gian một ngày 20 phút hơi hơi nhanh ồ oh, cái medicine này mình phải đi tìm rồi phải đi kiếm kiếm hộ đằng này rồi chứ không phải đến đây mua this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the Bring here poop for fish. Oh, cái này poop for fish. Một ngày nữa. Phải đi câu à? Tình hình phải đi câu à? Lucia. Ok, tặng quà ngay. Tặng cho con này cái gì được nhỉ? Ồ, cái này rẻ nhất rồi. Cho quả táo đi. Uhm. Không lên tim à? Phải tặng quà khá xịn hơn à? Không phải bán đồ... Ôi, bán quặng sắt này. Quặng ruby này. Hợp lý này nhỉ? Đỡ không phải đi mai luôn kiếm tiền về mua đây về chế độ luôn cũng được này 5.000 một cái nỏ Ôi, 2.000 một cái búp Tech Glory à, Grow Ring Đắt thế Ngoài chuyên gia đồ Chuyên gia bán đồ xịn à 6 giờ tối rồi thì à, một vài nhiệm vụ là mình đã không hoàn thành như nhiệm vụ Ello kia còn đang chưa biết là sẽ làm gì đây Salon Love Eolo Cat LN Salon White Fishing À chắc phải, phải, phải đi câu cá à? from the rest of the room I know that I can heal it all if you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent, but damn it hurts man I could feel all of the turbulence ah. and it's concerning I've been searching for purpose, I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide me Far from anxiety, I need my space, I need my privacy rồi tối rồi về gần nhà làm gì đấy xong rồi ngủ thôi quá giờ lại mất tiền ngu đấy ừ. thời cái lò này sẽ làm được gì đéo làm được gì cả cái đe này sẽ làm được gì chìa khóa ừ bây giờ mình sẽ phải chế chìa khóa để đi xuống tầng để nhặt crystal nhỉ mắc luôn đi chế ok đây xẻ gỗ tôi cần làm máy đuốc đèn các thứ Úc, nó nấu đâu món gì cả mắc luôn A place like this, it didn't exist, you made it like this này làm tủ với cả ấy thôi ừ, cái tủ này để trang trí chứ có có có, có dùng đồ téo đâu à, ờ, còn lụa nữa này này không có quặng 9 giờ tối câu đồng clon à mình phải chế thêm mấy cái lưới này về để bắt cá nữa nhở ôi tranh thủ ờ, cúc đất đi trời đang mưa I can hear the demons call when they do what they do lụa chín giờ bốn mươi ờ à, con này con con hổ đúng không à đúng không baby tiger của mình baby dragon của mình lon mình cất đâu nhỉ hôm trước bán rồi à cà chua cất ở đây cam mấy cái này không không nhìn được táo tiếc gì à nhỉ She says that she loves me, she just wants to fuck me Got me feeling something, got me feeling nothing Alcoholic junkie Nó chơi nguyên liệu hoa quả trái cây này mất hết mấy cái bánh này đâu Animal Food Ờ, 10, 10 giờ 40 rồi Ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ Thì mất tiền oan đấy Kìa là Rồi Ra lấy uh, thì chìa khóa rồi cút thôi Xong biển Em mới chìa Rồi đi mai đi mai đi mai Nhanh còn xuống uh, kiếm Glory Crystal And we ain't getting no sleep These girls don't even know me Like Drake, I'm getting trophies You want it, girl, then show me Cause we ain't getting no sleep Yeah No, we ain't getting no sleep Yeah Oh có một cái chấm than ở trên này này giờ mình mới để ý ấy không biết nhiệm vụ gì nhỉ có thể ngó qua chỗ thằng này ra mà hỏi thăm tí ok kìa Ôi, thằng này nó bán cái thỏi luôn à. hai lốp một thỏi 40k cái dìu cuối Siêu uh, Mithril Áo à, quá nhỉ? rồi rồi rồi thôi, tranh thủ Lin Cho mày quả trứng ấy để ăn phúa à? Ôi, pha xuống được tầng 2 luôn này Như bỏ, bỏ không đúng đồ Ăn Dùng chìa khóa đầu mở luôn Thì xuống đến ải uh, nham thạch mới có Fire Crystal. We all got dreams, know you got some. Yeah, we all got dreams, know you got some. remember sitting in the backseat, tapping my feet to the beat that was blasting. And it seemed like a passion. I'ma make it happen. I'ma take action. Yeah. Ain't nobody gonna tell me different. Nah. Since day one, I've been winning. Yeah. Focused on myself from the beginning. Didn't hear nobody else's opinions. Yeah. I strapped up young, did my research. Man, I worked so hard till my feet hurt. Man, I worked so hard Cause I wanna go far. I'm a One life, only one life. Yeah. Ok đây rồi Uầy Về khỏe nhỉ Gõ phát chết cục sao Sapphire luôn nhỉ Đá này vẫn phải gõ hai gõ hai lần Đây, cục đồng chín giờ ready for the love, yeah. I will never give up. No, có à? Ở đùa nhau à? Sao tầng này lại không có nhỉ? Check hết rồi mà Nó có thật won't see me slowing I've been growing and owning the hoping I've been closing and toasting, you know me Never give up the motto, I'm coaching yeah. You gotta stay focused, you know this And show them exactly what you made Còn vâng, bao nhiêu chia nhỉ? Như số được tầm thứ 7 Tổn khá khá đồng đấy Không kiếm được để trả nhiệm vụ thì Hối mồm right, do it just right, yeah. tầng này là có quái quái nhau này quái phết à, mấy con ốc xe này Một hit. một hit một hit Mấy thằng bắt con Oh man Có hòm này Ngon luôn ấy ấy à ô phải nhảy ngược lại đây à park không có đường qua được xuống tầng tiếp thôi còn chưa tìm thấy Glorious Crystal nữa ơ à, kịch rồi à Đủ Mới xuống đến tầng 7 thôi mà đúng không Sao kịch được nhỉ Đá đập nhiều lắm rồi Đập đá làm gì nhiều nhỉ Cristo nhỉ? Ít tình Phía Đông ừ. À đây, mở rồi Mình mở trước rồi Quên, quên, quên Đéo có chuyện mà đến tầng 7 đã kịch rồi Hết mẹ chia rồi Tôi phải đào đá tìm chìa thôi một giờ chiều Một ngày đi mai chả làm được cái gì cho đời chia rồi em phải check đây đây đây à đây là water water crystal thôi hai viên lận đầu mé cái cần tìm thì không thấy đi tiếp nào 3 giờ chiều Đây rồi, lại đến tầng lửa đây rồi Hy vọng ở đây có Crystal Fire nhầm đây mà qua được chứ cục than này ba bốn giờ thời gian trôi nhanh quá để cài đặt 20 phút một ngày hơi nha anh cày ở này cày hơi vội còn đéo có ấy đấy chứ Fire Crystal đấy chứ Chết nhỉ Ê à Ê à Quá đa quá đa quá đa chìa khóa rồi thoải mái bây giờ thoải mái mà tìm rồi ôi dồi tí thế đéo có luôn mà trời đất được trời vẫn vẫn còn được chưa tối chưa tối mà tầm tầm này tìm được thì về cũng không kịp trả nhiệm vụ chứ nhở thì trời tối bố nó rồi cứ sợ nhảy không tới Uầy, nhiều đồng đấy Càng xuống sâu càng giàu luôn ạ à. Uầy, thì mai farm được nhiều tiền phết đấy nhỉ thùng này, ngon Ơ kìa, qua đầu bên này à Cục đá đấy không biết để làm gì tìm thấy chìa khóa luôn Đéo có cái uh, Fire Crystal nào luôn À Thôi tình hình bỏ cuộc thôi Đi về thôi ảo thế nhở ui dồi. ở ờ, kìa cứ lác lác lác lác khó chịu làm miếng bánh cửa này trước đi nhưng mà cút về ở ờ, kìa anh em mình phải uh, ấy chứ nhở? Gọi là exit mine chứ. năm mươi lăm Quảng Đồng, năm mươi bốn Than, và cả tiền. kia bán được nhiều tiền đấy hết đấy Không biết để làm gì Chả à, chế được cái gì Bán khá nhiều rồi Chế được đồ sắt này Là mũ sắt để nhảy Điếu này Mắc À Mắc luôn Ồ oh, Làm được cái ờ, lưới bắt cá rồi quá đẹp trai luôn đi ngủ đi ngủ đi ngủ à, lên một cái lon à, yêu mấy con này một cái nào con chó này bắt đầu mình hóa ra là mô hình ạ bắt đầu mình tưởng là chó chó thật sao có cây này xuất hiện ở đây Út. ngủ rồi ngày thứ 17 Ok man Ui Legendary Tăng 42 máu luôn ạ à. Uầy Xèn ra đâu mẹ quả mũ legendary luôn ngon vãi đái ạ thế thì cái mũ cần cầu thế thì cái mũ ui cái này to tê nhở phàm thôi mua để bán đi thôi không cần dùng đến rồi À, mình đi lên bên trên này hay là Có nhiệm vụ ở trên này Ờ, à, nơi có chấm than đây mà Ô, thằng, bạn thằng kia nó chạy qua tận bên này rồi à mấy cái cọc này xếp gần nhau nó sẽ thành ấy nè ok hợp lý về quay con gà và đã ờ nhở mình còn phải đi um, lên tòa thị chính để uh, trên cái cọc 1, 2, 3, 4 Có cửa sẵn rồi 4 cái cọc nữa một hai ba bốn Ôi Mình chế thành 20 cái rồi Một lần là được 4 à Một lần là được 5 kìa mẹ con gà này vào chuồng ơi tự nhiên lên cấp đéo thế farming à product animal hợp lý này 9 giờ sáng thằng nhiệm vụ vẫn đi về hướng bên kia bắt được một con cá gì đây cá mèo wow, cái lưới này Bắt lâu đấy Từ đặt chỗ khác mới được eh? Chỗ này có con cá luôn à? này eh? Từ câu con cá này luôn Alo alo cá Toàn câu đây what is next I'm to blame for my head uh Life it changes in many different ways yeah Vẫn lên vẫn lên Red Tie Poopy không đúng với con này. Cái lớn này ấy nhanh mà cái lớn này sao không, thể tăng tí nào nhỉ? Chậm đấy À đây, có một cái nhiệm vụ ở đấy nữa kìa. Yeah. Mới à? Hai thằng nhóc này mới này. Copy. Ủa, mình nhân vật này mới nha tình hình 3k tiền mua hạt giống về ấy không nhở pepper uh, feel the pain no more I just wanna make a change, restore humanity The sanity is leaving for the vanity I plan to be close to my family Substantially, avoiding a calamity Financially, stable it's a fantasy It's blasphemy, I holler at lags, I'm crying out in agony uh, I just wanna help people, yeah Cause we all just equal paper. And we all just fearful ah, uh, À, mình sẽ phải đi uh, tòa thị chính xem cái ấy đã cho mày cái cọc thừa này xem bản vẽ nâng cấp nhà đã nhà hẹp quá vứt hết đồ ra ngoài rồi ok lại có nhiệm vụ mới à trăm sáu một viên cũng rẻ thôi nhở mua về xong build Diamond One Lấy đâu ra Diamond vậy Red Cap Mining Mining Cap Water Flower Asakiti Hall Ui, còn những một giờ chiều rồi Một ngày đi chơi Chả farm được cái gì cả Mùa này à? Mùa này thì đánh nhau Rich Keeper Sec Uầy, 120 gold per day Nếu mà dùng cái này lên Một ngày được cộng thêm 120 vàng này Keo này lên thì được cộng 1 Atata mà cộng 0,1 máu trên một giây. Hồi 0,1 máu trên một giây. Nhẫn này tăng 6 attack. này tăng 2 attack. Được phết nhỉ Mua mẹ này đi cái này là farm cộng một điểm bonus Ui, hơn nhau một attack à, Để khi nào đánh nhau sẽ đeo Ủa, Còn có áo choàng các kiểu này Mình còn chưa có Đi ra cửa đánh nhau đi Farming Store mình còn chưa vào cái chỗ này bao giờ hay sao ấy cho mày một gói thức ăn gia súc ok chưa Uầy Mọa quả quốc xịn ấy Orchi Cây lấy gỗ à À đây, Medicine đây Ngon luôn Tự nhiên lờ ngớ vớ phải Medicine luôn Medicine luôn Đấy, cửa hàng băng bằng đĩa à Ủa. em uh, nghe youtube rồi anh ạ em không mua đĩa nữa rồi chả còn lợn này luôn à chết mẹ mình đã mua cái kia rồi nhỉ mình bảo lên thị tòa thị chính xem giấy nâng cấp nhà mà mười nghìn Holy fuck Bom phá nhà 4.000 À, bồn kíp oh, Uầy Đây là mấy cái để tặng cho NPC này Tặng mấy cái này là mới là hợp lý này chuột đã hết pin rồi tặng mấy, tặng mấy cái này nó mới lên tít này quét wedding ring cưới luôn mà đâu thử mua một cái khúc xương này đi tặng gái xem nào trả nhiệm vụ thằng bác sĩ này đã Kể đây là thằng trông nhìn giống đứa vãi Kalin ạ Ba lô. house. What? Phải black. Phải liền dã man. 9999 Rip Đọc cái gì đây? Chết mọi It's too không hiểu gì cả, em đọc cuốn sách mà không hiểu gì cả. Ồ, oh. con này kiểu như phù thủy ấy nhở? Lại tối mẹ rồi. Cái nhà phù thủy rồi. Con Annie ờ, phù thủy rồi Còn ba Mary Ok, đây đây đây, còn Annie đây Ồ, kéo thêm nói chuyện mình luôn Ồ Những người hướng nội à Đâu, thử tặng xương chó cho thằng này em nào Tuyệt vời Rồi không lên thân mật luôn Thế thì tuyệt vời cái gì Tặng quá trời đồ Kéo lên thân mật thằng nào cả À cái thằng nào đang đánh dấu tích thì mới mới mới cần tặng quà đúng không oh. Nhà sư phí hết cả quà đây phải xem đây những thằng nào đang đánh dấu tích đây là những thằng mình cần làm thân thế nào ấy mình cứ đi tặng bừa ơ à, nói chuyện với ông này lại tăng thêm một ít trái tim này 8 giờ rồi Thằng kia đi chưa về luôn À đây đây đây thằng Nó phải khác ở đây Chứ không phải nó đi không về Ồ Vẫn tiếp Thằng nào ở đây nữa Thôi tối mẹ rồi thì về đã có gì hôm sau làm tiếp I'm lost deep in my mind faded You're so real that I wake up shaking Need thicker skin cause this life is no haven Nod your head if you get what I'm saying All these thoughts keep me up at night yeah. What am I doing, did I do it right? Yeah. All đây phang lúa của của thằng kia Phang nhiều quá nó gọi công an đến xích mất Mày bát lốp they need internal So they compensate with everything external Not trying to nào nhỉ? Đồ đồng này Tầm này đồng, đồ đồng không cần thiết rồi Để chế chìa khóa thôi Chế chìa khóa con đi hầm Con đi mỏ nhé Đá chỉ để chế mấy này Sàn à farm lụa về cũng chỉ để làm cái lưới nhở ờ rồi cái lưới to bắt chậm vãi đái á gà sắp chết đói rồi ngủ đã thức ăn animal đây mình ăn được không? Không được She was a cutie in đấy Ten cái con rồng với cả con này không cần ăn à? Chỉ cần vuốt ve đây à? khoai tây đã chín đất trống hơi nhiều ơ à, con gà này làm sao để bắt nó vào chuồng được nhỉ rồi nó cứ nhảy nhảy ở ngoài này cuốc nó vào rồi kịt để làm gì luôn Một con bò ông ta Ui, 3.000 một con Vãi cả đái À đây, Kitty House đây rồi Men sách gì đây? chuyện hơi lâu nhá. Để ừ, nói chuyện với em Kitty này thế nào. Uh, sắp được 3 team rồi. Kitty à? Kitty thích ăn cá đúng không? Ui ôi ôi Lên hẳn một team luôn mà phát phải, phải. cho đúng đúng đúng thể loại của khác ừ chưa đi đánh nhau chưa cần đeo này Uầy, trò phát lên một tim nữa luôn mà Đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh Rồi uh, mình tự tiện phi vào phòng người ta luôn Ờ Đâu, xem trong này có gì đặc biệt nữa mèo này không ờ, bế về được hợp lý luôn à tưới nước cho hoa ở ngoài nhà của Kitty ok sởi tưởng cái gì anh đấy, anh đấy, anh vượt tới cây cho em rồi Combat à? Học farm skill Ok Ngon luôn Xong nhiệm vụ luôn Nhiệm vụ này dễ mà Học kỹ mới được bắt Barack Cicel Pop Nickland Nick này thằng vòng cổ rồi hình như phải xuống bãi biển à Bakery Và mua bánh mì à Sendoler Này không biết để làm gì Ồ oh. thua mình tặng hơi linh tinh rồi Phí đồ quá những người mình cần giao lưu đâu Liam Ờ Liam đây mà Vừa giao lưu xong mà không thấy vấn đề gì nhỉ Ui pizza Sữa, mì Bột Ui Đông người vậy Hỏi thăm tí có một cái nhà ở bên trên này mình mình chưa hỏi thăm này Brody From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on Ờ Đi linh tinh lờ ngớ lại hoàn thành nhiệm vụ này Ủa, toàn cả nhà dẫn nhau đi chơi này Để còn ba Uống rượu ăn thịt này kinh nghiệm Way back we do it all I know things seem bad But they could be much worse There's always someone else Who has a greater curse A greater thirst A hunger, pain, and mercy Just find try to be thankful first I wanna feel again I need a couple friends I never really understood Just how the story ends But I could Redcap Cathe Catherine Catherine Fertilizer Fertilizer là cái bột ấy đúng không Nhìn ra từ cái cái cái crystal gì à no one breaks their promises Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where we were at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all à, ờ, còn bác sĩ giờ ở đây à thằng bác sĩ giờ ở đây Đấy, thừa cục đồng rồi rồi xem ăn thua không mẹ em tặng phí đồ vãi nồi ạ à. tặng theo được cái gì luôn mà Ôi trời ơi, quá trời cua. À đây là tiệm câu cá. Tiệm bán đồ câu thôi. Wake up. Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day mấy con lợn quèn một hit một hit à vỏ sò vỏ sò clam là vỏ sò mấy con này muỗi bắn hit chết rồi chiêu lửa này bắn nó đốt nè đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh quá trời luôn Ôi, phép khỏe đấy nhở Chơi đúng phép là hợp lý rồi người chơi hệ thiên thần rồi một hit chết luôn rồi này, này Ô, oh, chỉ đến đây là kịch kìa Map bé nhở combat ở đây thôi kiếm nhiều tiền phết đấy tiếp mấy con này à, lại còn được giống cây này về trồng nữa cây ở ờ, biết thế mình lấy lưới ra đây đặt nhở lấy lưới ra đây đặt có khi còn được nhiều đồ hơn đấy đây rồi vỏ sò hai cái nữa quay về tận bên nhà mới qua được ạ à. Trời đất Ô, lát đây rồi Hôm nay phải làm xong cái này Bên kia mà thiếu một cái nữa là là dở này Chết dở, chết dở à. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh Tối rồi, ý không trả được nhiệm vụ Gram là bỏ sò à? Mm-hmm. Ôi, uh -huh. nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều Mấy này nhạc sau đi oh, thì trả đồ này Hình như nó là thằng À đó, con là con Lin mà Thế nó trốn mẹ vào trong nhà rồi kéo trả được nhiệm vụ rồi Ăn cứt rồi vào trước 8 giờ Ủi, nhà khóa trốn mẹ trong nhà rồi Thằng bên trên có tiếp khách không vậy? Thì xa thế à, Con này nói chuyện cùng được à? Ồ oh. Ồ oh. À Barack À Barack ở đây à Ồ oh. Mẹ tối mẹ rồi đéo ai tiếp luôn ạ à. Thề Hoàn thành nhiệm vụ xong phế luôn Never really know just what you want thôi về ngủ rồi Tình tình hình là hôm nay chơi đến đây thôi nhỉ Chúng ta tiếp tục uh, tiếp con game này vào buổi livestream tiếp theo nhé Anh em ờ, thấy game hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh Một follow kênh Ok man cái lưới to này ấy lâu thật sự thôi bye bye anh em nhá bye bye